nguyên tắc vàng cho bữa tối để không hại dạ dày, không bị tăng cân. Bữa tối với nhiều gia đình là khoảng thời gian thảnh thơi để thưởng thức đồ ăn và tụ tập. Tuy nhiên, ăn tối quá muộn và quá nhiều dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một chế độ ăn uống cân bằng trong ngày trải đều từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối tốt nhất là chia thành 4 đến 6 bữa ăn nhỏ hơn. Để thực hiện được công việc này, bạn cần ăn đủ chất trong nửa đầu ngày để cung cấp năng lượng tốt cho cơ thể suốt cả ngày. Mặc dù lượng calo tiêu thụ hàng ngày của mỗi người là khác nhau, dựa trên mục tiêu và nhu cầu cá nhân. Các chuyên gia dinh dưỡng ước tính rằng mức tiêu thụ trung bình hàng ngày trong mỗi bữa ăn nên được chia nhỏ như sau. 300 đến 400 calo cho bữa sáng và 500 đến 700 calo cho mỗi bữa trưa và bữa tối, đồ ăn nhẹ không được vượt quá 200 calo. Thời gian tốt nhất để ăn tối là cách giờ đi ngủ 3 giờ, điều này là thời gian đủ để cơ thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng. Nếu kết hợp một số bài tập nhẹ giúp giảm lượng calo và thực phẩm nhanh được chuyển hóa, khi ăn cần nhai chậm. Điều này không chỉ giúp thức ăn dễ tiêu hóa và hấp thu hơn mà còn giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa. Các chuyên gia khuyến cáo, để luôn khỏe mạnh và không bị tăng cân vào bữa tối cần tránh 5 nhóm thực phẩm sau đây. 1. Không thêm quá nhiều muối. Thêm một chút muối có thể là một cách để tăng thêm hương vị cho bữa tối nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin phát hiện ra rằng tiêu thụ nát chi dư thừa có thể khiến bạn thèm ăn và ăn nhiều thức ăn béo hơn. Và trên thực tế, bạn có thể bị tăng cân nếu thường xuyên ăn quá nhiều muối. 2. Không ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt vào buổi tối dễ khiến cơ thể tích mỡ xấu, gây tăng cân, hơn nữa nếu sử dụng quá nhiều bánh ngọt, có thể khiến dẫn đến hiện tượng mất ngủ do dư thừa năng lượng. 3. Không ăn đồ ăn chiên xào, các đồ ăn chiên xào được nêm nếm vừa miệng có tác dụng kích thích vị giác giúp việc ăn uống trở nên ngon miệng hơn, vì vậy chúng ta thường vô thức ăn nhiều hơn khi có đồ chiên xào. Việc ăn quá no vào buổi tối cộng thêm lượng dầu mỡ nhất định dễ gây đầy bụng, tức bụng và có ảnh hưởng xấu đến chức năng tiêu hóa của dạ dày. 4. Hạn chế thịt đỏ. Thịt đỏ có nhiều chất đạm và chất béo nên cơ thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn các loại thực phẩm khác, do đó, muốn có một giấc ngủ sâu, Bữa tối bạn nên tránh ăn thịt đỏ mà nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hơn như thịt trắng, rau xanh, hoa quả. 5. Hạn chế những món cay. Các loại thực phẩm cay thường gây nóng hoặc kích thích các giác quan, thậm chí gây ra chứng ợ nóng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và làm rối loạn dạ dày. Nếu ăn đồ cay trước khi đi ngủ sẽ gây khó chịu cho cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa nghe xong những nguyên tắc vàng cho bữa tối để không hại dạ dày, không bị tăng cân, nếu thấy hữu ích xin hãy like và đăng ký kênh để động viên chúng tôi. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.